những lợi ích bất ngờ của việc ăn cà rốt sống. Cà rốt là nguồn dồi dào các vitamin và dinh dưỡng có lợi cho cơ thể con người, chúng ta có thể ăn sống, nấu chín hoặc chế biến thành nước trái cây, sinh tố. Cà rốt sống có thể mang lại lợi ích cho bạn theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như thúc đẩy làn da khỏe đẹp, cân bằng tuyến giáp, loại bỏ lượng estrogen dư thừa. Theo Hindus Ten Times, cà rốt sống có thể mang lại lợi ích cho bạn theo nhiều cách khác nhau, dưới đây là những lợi ích tuyệt vời của việc ăn cà rốt sống đối với sức khỏe tổng thể của bạn. 1. Hỗ trợ thị lực. Cà rốt rất giàu beta carotin, được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, hỗ trợ sức khỏe của giác mạc. 1 phần 2 chén cà rốt chứa 51% nhu cầu vitamin A hàng ngày của bạn. Vitamin A có thể giúp giảm nguy cơ thái hóa điểm vàng, giảm thị lực và quáng gà. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA khuyến nghị ít nhất dùng 700 đến 900 microgram vitamin A mỗi ngày cho người lớn và trẻ em trên 4 tuổi. VIF vậy một củ cà rốt sống chứa đủ vitamin A, đáp ứng khuyến nghị của FDA. 2. Tăng cường hệ thống miễn dịch. Vitamin A giúp hỗ trợ các tế bào T, là các tế bào bạch cầu của hệ thống miễn dịch. Hệ thống miễn dịch được tăng cường giúp cơ thể có khả năng chống lại nhiễm trùng tốt hơn. 3. Giúp ích cho đường ruột. Cà rốt là một loại thực phẩm giàu chất xơ, chất xơ có thể giúp duy trì nhu động ruột khỏe mạnh và đều đặn, giúp ích cho sức khỏe đường ruột tổng thể. Ngoài ra, cà rốt giàu chất xơ có thể giúp hỗ trợ cơ thể loại bỏ lượng estrogen dư thừa. Để giúp gan điều chỉnh sự trao đổi chất hiệu quả hơn, người ta đã phát hiện ra rằng cà rốt sống ngăn chặn sự tái hấp thu các estrogen từ ruột. 4. Thúc đẩy làn da khỏe đẹp. Cà rốt chứa nhiều vitamin A và beta-carotene, Do đó, ăn cà rốt sống có thể giúp giảm mụn và ngăn ngừa mụn bằng cách giảm viêm và khuyến khích sự thay đổi tế bào, tẩy tế bào chết tự nhiên. Ngoài ra, một nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ thực phẩm giàu beta-carotene có thể giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của bức xạ tia cực tím. 5. Cân bằng nội tiết tố Khi bạn ăn cà rốt sống, chất xơ của nó tự liên kết với lượng estrogen dư thừa và giúp kéo nó ra khỏi cơ thể. Điều này rất quan trọng vì quá nhiều estrogen có thể dẫn đến sự gián đoạn nội tiết tố khác nhau bao gồm mụn trứng cá, PMS, hội chứng tiền kinh nguyệt, thay đổi tâm trạng. Cà rốt sống giúp giảm số lượng vi khuẩn xấu trong ruột. Vì vi khuẩn đường ruột thường là một trong những vấn đề chính gây ra sự mất cân bằng nội tiết tố. 6. Giúp cân bằng tuyến giáp. Cà rốt là một nguyên liệu tuyệt vời cho những người bị suy giáp, vì chúng là một nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời hỗ trợ chức năng tuyến giáp. 7 giảm cholesterol, cà rốt không chứa tinh bột nên có lợi cho tim mạch và tốt cho lượng cholesterol. Nguyên nhân một phần là do cà rốt rất giàu chất sơ hòa tan, có thể giúp giảm cholesterol một cách tự nhiên. 8. Chống lại bệnh tật. Cà rốt chứa nhiều chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do. Các gốc tự do có thể gây ra stress dẫn đến các vấn đề sức khỏe như bệnh tim mạch và ung thư. Do đó, thường xuyên tiêu thụ các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như cà rốt có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh tật và duy trì sức khỏe tốt. Ngoài cà rốt màu cam là phổ biến nhất, bạn cũng có thể tìm thấy cà rốt đỏ, vàng, tím và trắng. Trong đó, cà rốt tím chứa nhiều anthocyanin nhất. Anthocyanin là một carotenoid có chức năng như một chất chống oxy hóa. Ngoài việc chống lại các gốc tự do, hợp chất này có thể giúp giảm viêm trong cơ thể. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên đề Những lợi ích bất ngờ của việc ăn cà rốt sống. Nếu thấy hữu ích, xin hãy like và chia sẻ cho nhiều người thân của bạn cùng biết và cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để theo dõi những chuyên đề về sức khỏe mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!